nhưng mà may mắn làm sao đúng không khóa học 2K9 này lại có một cái môn văn à lại có một cái lớp đúng không? Miễn phí dành cho môn ngữ văn lớp 8 Thế cho nên là chị rất là hy vọng Chị rất là hy vọng các bạn có mặt ở trong cái nhóm học này Các em sẽ thật sự chăm chỉ, thật sự cố gắng cùng chị bởi vì sao ạ? Các bạn cũng vừa thi xong khối lớp 7 đúng không? Các bạn vừa hoàn thành xong chương trình năm lớp 7 Thế thì uh, không biết là các bạn đã có sách giáo khoa lớp 8 chưa? Các em đã chuẩn bị gì? Các em đã tìm hiểu gì trước về cái môn văn lớp 8 chưa nhỉ? Rồi, ok, xin chào các bạn <laughs> À, không có tên à, ok, chào em Xin chào Thư Nguyễn, xin chào Ngọc Anh, xin chào các bạn nhé Rồi các bạn ơi, những cái phút đầu giờ thì các bạn có thể vào đây trò chuyện với chị, được không nào? Rồi gửi lời chào đến chị nhá Đừng quên lại tăng bạn bè của mình vào đây để cùng học nhá rồi ok Đó ngày hôm nay thì các bạn vào đây khá là nhanh đúng không Hiện tại thì chị đã thấy 15 bạn rồi này các bạn vào đây khá là nhanh đúng không? Buổi học ngày hôm nay, buổi ngày hôm nay gọi là mang cái tính chất là chào hỏi thôi Và chị sẽ phổ biến một số cái nội quy của chúng mình khi mà tham gia nhóm học này Bởi vì đây là một cái nhóm học miễn phí hoàn toàn cho các bạn Và chị sẽ dạy các bạn những cái tác phẩm nhá Trong cái nhóm học này thì chị sẽ dạy các bạn những cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1 ok xin chào an mai xin chào em thế cho nên là uh, vì đây là một cái lớp học miễn phí đấy cho nên các bạn cần phải nghiêm túc qua chị đừng để chị là phải đúc uh, đốc thúc các bạn học nhá và sau mỗi cái buổi học ấy thì chị sẽ giao cho các bạn bài tập và các bạn sẽ nộp lại bài tập qua chị nếu các bạn muốn chị chấm muốn chị chữa thì các bạn nhất định phải làm bài tập và sau đó thì nộp lại được không rồi ok Ok, xin chào Minh Thư Thế thì bây giờ thì chị sẽ gọi là khai giảng Được không? Khai giảng cái nhóm học này cùng các bạn à, Đấy, rất là vui khi mà um, chị ờ, được đồng hành cùng với các bạn 2K9 trong cái nhóm học này Và chị xin tự giới thiệu, được không? Không biết là các bạn đã vào đông đủ chưa nhỉ? Để chị em mình sẽ cùng nhau bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhá Hiện tại thì cũng đã là 9 giờ 5 rồi đấy Được không? Chị xin tự giới thiệu, chị là chị Lan Anh, được không? À, Chị Lan Anh nhớ chị tên là Lan Anh được không ạ? Và chị sẽ là người phụ trách hướng dẫn các bạn Được không ạ? Nhá Chị sẽ là người phụ trách chính trong cái lớp học này của chúng ta Cả về mặt kiến thức này được không? Lẫn tất cả những cái việc mà các bạn có khó khăn, các bạn có thắc mắc gì liên quan đến cái môn văn thì các em hoàn toàn có thể hỏi chị nhé. À, nhắc thêm một chút xíu nữa là hiện tại thì chị đang học tại khoa sư phạm ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Được không ạ? Đấy là một chút thông tin về chị. Đấy là một chút thông tin về chị Và ngoài ra trong lớp học của chúng ta Chúng ta sẽ có thêm ai ạ? Sẽ có thêm chị trợ giảng Chị trợ lý ạ Nhá chị trợ lý nếu mà các bạn không liên lạc được với chị ấy đấy nếu các bạn không liên lạc được với chị thì các bạn sẽ có thể nhắn tin các bạn sẽ có thể nhắn tin vào nick face là gì ạ chị hoàng thúy nga được không ạ nhá hoặc là chị hiên chị minh hiên ấy sẽ là người hỗ trợ các bạn thêm đây nick chị hiên sẽ là ngờ minh hiên được không ạ trong cái quá trình mà chúng mình học tập ấy chúng mình không thể liên lạc được với chị chẳng hạn sẽ có những cái hôm mà chị bận chẳng hạn Đấy mà các bạn không thể nào mà liên lạc được với chị để hỏi về cái vấn đề học tập Hỏi về cái việc là à cái bài này em phải giải quyết như thế nào Câu kia em phải giải quyết ra sao Thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn về cho hai chị là chị Hoàng Thúy Nga và chị Ngừa Minh Hiên Được không nào? Đấy chính là hai à, Đấy chính là phần về chị hướng dẫn và chị trợ giảng, chị trợ lý của lớp chúng ta Tiếp để này, vậy thì cái nội quy khi mà các bạn vào lớp như thế nào ạ? Cái nội quy nhá. Các bạn phải nhớ điều này cho chị này. Chị sẽ dạy các bạn vào gì ạ? Chị sẽ dạy các bạn vào lịch cố định. Các bạn sẽ nhớ cái lịch cố định để chúng ta vào học này. Một tuần chúng ta sẽ học hai buổi. Một tuần học hai buổi. Một tuần chúng ta sẽ học hai buổi được không nào? Là vào thứ mấy ạ? À, thứ ba và thứ năm nhá thứ ba và thứ năm đây chính là cái lịch cố định của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu học từ ngày mùng 5 tháng 6 nhá bắt đầu học này vào ngày 5 tháng 6 Đây, chị sẽ đóng khung vào cho các bạn để các bạn có thể nhìn rõ hơn, được không nào? các bạn sẽ có thể nhìn rõ hơn và chú ý chỉ cái lịch học để chúng ta vào học đông đủ vào đúng giờ các em nhá được không nào đây chúng ta sẽ học một tuần hai buổi vào thứ ba và thứ năm hàng tuần và chị sẽ có một cái lộ trình nhá chị sẽ lên một cái lộ trình cho các bạn rõ ràng như sau vậy thì đây chị sẽ nói cho các bạn luôn cái lộ trình học của chúng mình để các bạn không phải bỡ ngỡ nhá các bạn không phải hỏi là chị ơi hôm nay thì chúng mình sẽ học gì ạ chị ơi ngày mai chúng ta sẽ học gì ạ đây bắt đầu này ngày đầu tiên chúng ta học buổi 1 lộ trình nhá lộ trình nào, các bạn ơi, buổi 1 thì chắc chắn rồi chị sẽ dạy các bạn là gì ạ? Tôi đi học. Các bạn biết chưa ạ? Các bạn biết đến cái văn bản này chưa? Tôi đi học của Thanh Tịnh. Tôi đi học của Thanh Tịnh. Được không ạ? Buổi 2. Buổi 2. Buổi 2 này, buổi 3, buổi 4, buổi 5, buổi 6, buổi 7, buổi 8, buổi 9, buổi 10. Nào, các bạn ơi, chúng ta học rất là dài đấy cho nên các bạn chú ý cho chị cái lộ trình ngày hôm nay chị đã nêu nhá. Buổi 1 là văn bản tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Được không ạ? Tiếp đến sẽ là cái đoạn trích trong lòng mẹ. Trong lòng mẹ. Của nhà văn ạ, Nguyên Hồng. Nhá, trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng. Tiếp đến nào, À, buổi 3 và buổi 4 chúng ta sẽ cùng học cái tác phẩm là gì ạ? Cái đoạn trích Tức nước vỡ bờ không biết là các bạn đã có sách giáo khoa chưa? Ở đây nếu bạn nào đã có sách giáo khoa rồi thì các bạn uh, uh, có thể là dở cái phần mục lục ấy nhá. Các bạn mở cái phần mục lục ra và cùng chị theo dõi những cái tác phẩm mà các bạn sẽ phải học trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1 nhá. Tức nước vỡ bờ. Của ai ạ? Của ai ạ các bạn? Các bạn biết không? Các bạn tương nước vỡ bờ các bạn có biết là của ai không ạ? Nào, chị đố các bạn biết là cái tương nước vỡ bờ này là cái đoạn trích ở trong cái gì ạ? Ở trong tác phẩm, trong cái tiểu thuyết đó là tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố Nhá, của nhà văn Ngô Tất Tố Được chưa nào? buổi 5, buổi 6 là đây là những cái phần mà trọng tâm đấy cho nên chị sẽ dạy các bạn trong hai buổi các bạn nhớ chưa? Những cái đoạn trích nào là đoạn trích trọng tâm thì chị sẽ dạy các bạn ở trong hai buổi. Đấy, thế thì các bạn nhìn vào cái lộ trình này các bạn nhìn vào cái lộ trình này để các bạn biết được ngay là các bạn cần phải nắm vững cái kiến thức ở cái phần nào Được không? Rồi, sau bài tức nước vỡ bờ thì các bạn sẽ học cho chị phần lão hạc ạ Lão hạc của Nam Cao Lão hạc của Nam Cao Rồi, tiếp tục này, buổi 7 buổi 7 sẽ là một cái buổi sẽ là một cái buổi mà chị sẽ chữa đề cùng các bạn nhá buổi 7 chữa đề được không buổi 7 sẽ là buổi chữa đề mà đề bài cụ thể của chị ở đây sẽ chính là cái hình tượng hình tượng người nông dân Việt Nam người nông dân Việt Nam trước cách mạng được không ạ đấy Tại sao chị lại chữa cái đề này ạ? À? Bởi vì chính cái hình tượng người nông dân Việt Nam này nó sẽ là chủ đề của hai cái văn bản mà các bạn sẽ được học đó chính là Tức nước vỡ bờ và Lão hạc của Nam Cao. Kèm nhớ Đấy, các bạn phải nhìn thấy cái sự logic của chị khi mà chị đã hướng dẫn các bạn đã lên một cái lộ trình cho các bạn để các bạn học trong cái học kỳ 1 này. Được không? Đến đề thứ 8, đến buổi thứ 8 thì chúng ta sẽ học văn bản cô bé bán diêm. Văn bạn cô bé bán diêm. Được không nào? Rồi, buổi 9 chúng ta sẽ học chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá cuối cùng. Đó, và buổi 10 các bạn sẽ học gì ạ? Ông đồ nhá. Buổi 10 và buổi 11, hai buổi này chúng ta sẽ học văn bản ông đồ. Được không? Và sau cái buổi 10 11 này này chúng ta sẽ có là buổi 12, 13, 14, 15 là các bạn sẽ đi thực chiến đề cùng với chị. Có nghĩa là sao? Các bạn đấy là những cái lần mà những cái thời điểm mà các bạn sẽ phải làm sao ạ? Ôn cuối kỳ rồi. Đúng không? Các bạn sẽ phải ôn cuối kỳ hay là ôn giữa kỳ chẳng hạn thì thời điểm đấy chị sẽ lên cho các bạn những cái đề bài được không? Để các bạn có thể làm trong cái thời gian đúng 90 phút hoặc là 120 phút. Thường thường là sẽ là 90 phút đúng không? Các bạn thi ấy ở trên trường ấy thì thường thường sẽ là 90 phút thế thì chị sẽ căn cái thời gian đó và chị ra một cái đề cụ thể cho các bạn để các bạn ôn luyện và sau khi mà các bạn đã có cái thời gian làm bài xong ấy các bạn sẽ nộp lại bài cho chị và chị sẽ chấm và chị sẽ chữa cho các bạn được không chị đã chấm trực tiếp cho các bạn đấy chị đã nhận xét cho các bạn đấy thế nên là những bạn nào ngày hôm nay mà không nghe chị những bạn nào mà sau này các bạn không làm bài ấy thì các bạn chắc chắn rồi sẽ không có cơ hội được chị nhận xét đâu sẽ không à, không có cơ hội mà chị sẽ có thể là sửa chi tiết sửa từng tí một cho các bạn đâu đồng ý với chị không đấy chính là nội trình của chúng ta nhé sau cái phần lộ trình này này thì các bạn sẽ có cho chị các bạn hãy nhớ rằng cho chị những cái nội quy của lớp chúng mình nào một điều đầu tiên mà các bạn phải làm cho chị đó chính là vào học đúng giờ vào học đúng giờ Nhá Chúng ta sẽ vào học đúng giờ Và thường thường thì chúng ta sẽ học vào lúc 21 giờ Nhá Các bạn sẽ vào học lúc 21 giờ á chị À đây đúng rồi à, Học vào lúc mấy giờ à Đây chị đã nói rồi đây Chúng mình sẽ học vào lúc 21 giờ các em nhá Được không Nhớ rõ cái lịch này á chị Đây Đây 21 giờ ok chưa nào ok chưa đó tiếp này tiếp này khi mà vào đầu giờ ấy vì chúng mình là một lớp rồi mà chúng mình là một lớp rồi mà cho nên chị cũng rất là hy vọng các bạn sẽ có thể là điểm danh đầu giờ chị hai điểm danh đầu giờ chúng ta phải nghiêm túc chứ đúng không học là chúng mình phải nghiêm túc điểm danh đầu giờ và chắc chắn rồi, chỉ có những bạn điểm danh đầu giờ ngày hôm đó thì chị sẽ gửi tài liệu. Chị sẽ nhìn thấy được những cái comment của các bạn ấy. À, học qua cái hình thức phát trực tiếp như thế này luôn em nhé. Được không? Đây, chị sẽ quay lại cái phần điểm danh đầu giờ để chị nói rõ cho các bạn này. Khi mà chúng mình vào học thì các bạn sẽ điểm danh đầu giờ giúp chị có nghĩa là sao các bạn sẽ um, ví dụ là à, an mai chẳng hạn thế thì các bạn sẽ nói là sao ạ an mai đã có mặt ạ được không hay là thanh hoa đã có mặt ạ đó thế thế là khi mà chúng ta điểm danh khi mà chị đã đọc được cái comment ý của các bạn ý thì sau khi mà kết thúc phần phát trực tiếp chị sẽ gửi tài liệu học về nhà cho các bạn được không ạ để các bạn ôn luyện tại nhà của mình luôn nhá những bạn nào hôm ấy mà không có mặt cũng như là không học thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không nhận được tài liệu bạn Word đâu mà chị đã soạn cho các bạn đâu có nghĩa là các bạn chỉ lắng nghe thôi chứ các bạn không có tài liệu cũng không có cái phần liên hệ mở rộng để chúng ta có thể là à học và uh, phân tích nhá tài liệu phân tích chi tiết đấy đây chính là một cái bộ tài liệu chi tiết mà chị muốn gửi gắm các bạn nếu mà các bạn chăm học được không Đấy là phần điểm danh đầu giờ. Cái phần thứ ba, cái phần thứ ba, đó chính là sao ạ? Các bạn sẽ phải làm bài tập đầy đủ cho chị nhá. Làm bài tập đầy đủ. À, như chị đã nói rồi đấy, văn ôn thì võ phải luyện. Sau khi mà chúng ta học xong mà chúng ta không ôn luyện lại ấy, thì chắc chắn rồi cái kiến thức ấy của các bạn không thể nào mà động lại ở trong đầu lâu được. Được không? Nhá, Thế cho nên là chúng mình mới phải làm bài tập về nhà đấy Thế cho nên là thầy cô giáo mới gửi những cái bài tập về nhà cho các bạn Mà các bạn vẫn thường nói là quá <laughs> nhiều bài tập đúng không? Sao thầy cô cho nhiều thế? Đấy, tuy nhiên là cái việc làm bài tập ấy sẽ khiến các bạn khắc sâu hơn cái kiến thức của mình Các bạn không bị trôi đi Các bạn nghe nhá, các bạn ngồi thế này các bạn nghe chị nói Chắc chắn rồi các bạn không ghi chép các bạn sẽ tay lọ sọ tay kia ngay các bạn sẽ không còn đọng lại một cái gì sau khi mà chị đã kết thúc phần phát trực tiếp Ừ đúng rồi, 21 giờ chúng mình sẽ học em nhé Thế cho nên là các bạn sẽ làm bài tập đầy đủ các chị và chỉ khi nhá Chỉ khi các bạn làm bài tập đầy đủ thì chị mới chữa được Chị chữa và nhận xét sau này ấy sau này trong quá trình mà lớp chúng mình học ấy thì sẽ có những cái buổi nhận xét bài chị sẽ cho các bạn vào trong một cái phòng zoom hoặc là học ở trên Google Meet để chị có thể trình chiếu những cái bài làm của các bạn lên và chị sẽ chỉ ra những cái lỗi cho các bạn này chị sẽ sửa lại chị sẽ chỉ cho các bạn cái cách khắc phục cái lỗi ấy như thế nào các bạn nghe rõ chưa nhỉ các bạn có đồng ý về cách học như thế không có nghĩa là sau một cái quá trình mà chúng mình đã học về tác phẩm rồi ấy Thì chị sẽ có những cái đề bài để cho các bạn làm này và sau khi mà các bạn đã làm xong thì chị sẽ cùng các bạn đi vào một cái phòng Google Meet chẳng hạn hay là phòng Zoom để chúng ta cùng nhau chữa bài. Bạn này thì sẽ rút kinh nghiệm cho bạn kia, rồi nhìn từ bài bạn này thì bạn kia có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Đồng ý với chị không? À rồi, chị thấy có những cái bạn đã đồng ý rồi này. À nhá, sau cái buổi hôm nay, sau cái buổi khai giảng ngày hôm nay thì chị sẽ cần phải tìm ra một bạn lớp trưởng cho lớp mình để phụ trách, để giúp chị lập một cái nhóm mét nhá. À, làm bằng cách thức nào à? Rồi ok ờ, Có lẽ là những cái bạn học sinh lớp 9 của chị Các bạn đã quá quen với cái hình thức ấy rồi Cho nên là khi mà chị xuống với các bạn uh, Xuống với các bạn khối 8 này này Thì các bạn vẫn hơi bớ ngỡ một xíu Đây, thế thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để làm bài tập nhé chị sẽ đăng đề sau khi mà chúng ta học xong cái phần phát trực tiếp của chị thì chúng ta sẽ có một cái phần là bài tập về nhà thì các bạn sẽ cứ làm ra giấy cho chị các bạn làm ra một cái quyển vở riêng ấy sau đó thì các bạn đánh số trang lại này các bạn ghi tên các bạn vào này sau đó thì các bạn chụp cho chị và gửi lên một cái phần comment nào đó chị sẽ đăng một cái post nhá là nộp bài tập về tác phẩm ví dụ là nộp bài tập về tôi đi học thì các bạn sẽ comment xuống đấy là à ví dụ là Ngọc Anh nộp bài ạ, à, Ngọc Linh nộp bài ạ. À. Thì sau đó các bạn sẽ tự trả lời những cái comment ấy bằng ảnh của các bạn. Đồng ý với chị không? Các em đã hiểu chưa? Xíu nữa thì chị sẽ hướng dẫn nhá. Xíu nữa thì chị sẽ làm mẫu cho các bạn luôn. Để các bạn ừ, gọi là không phải bỡ ngỡ, không phải là băn khoăn gì về vấn đề đó. Đặc biệt là khi mà các bạn làm bài tập ấy, nhớ chị một điều rằng là các bạn phải chụp ảnh này. Chụp ảnh chụp ảnh bài làm chụp ảnh bài làm thì làm sao ạ phải đánh số trang đánh số trang này nhá rồi sao nữa ạ à nộp đúng chiều đây là một cái điều kiện để chị chấm được bài cho các bạn các bạn mà không nộp đúng chiều các bạn cứ nộp ngang nộp dọc ấy thì làm sao mà chị đọc được à tất nhiên rồi chị phải dạy các bạn cách viết chứ <laughs> Yên tâm nhá, khi mà vào khóa học này thì chị sẽ phải dạy các bạn cách viết mà Yên tâm nhá, gửi riêng cho chị thì uh, thực ra chị phải thú thật với các bạn là cái số lượng tin nhắn về cái nick Facebook của chị nó quá là nhiều và chị không thể nào mà chị kiểm soát được ấy. Nếu mà các bạn có nộp riêng cho chị thì sau vài phút thôi là cái tin nhắn của các bạn bị trôi đi, chị không biết đằng nào một lần nữa rồi nhá thế cho nên là ờ, chị sẽ đăng một cái bốt nộp bài và sau đó thì các bạn sẽ nộp vào trong đấy nhá đừng gửi riêng gửi riêng cho chị là chị không nhìn thấy tin nhắn của các bạn được đâu nhá bởi vì chị còn có rất là nhiều các anh chị học sinh hận lớp 9 ấy các anh chị ấy đang chuẩn bị phải thi cấp 3 rồi cho nên là chị cần phải hỗ trợ các anh chị đấy nhá các em nhá thông cảm với chị được không đó rồi, vậy thì nhớ chị này, khi mà chúng mình chụp ảnh bài làm ấy, chúng mình phải đánh số trang, nộp đúng chiều và ghi rõ họ tên cho chị nhá. Trình bày thì phải sạch đẹp. Chúng ta cần phải trình bày sạch đẹp. Đừng để lên lớp 9 chúng ta mới bắt đầu học cái cách trình bày. Lúc ý muộn rồi các em ạ. Nhớ, Lúc ý muộn rồi đấy, chúng ta không có thời gian mà chúng ta luyện cái cách trình bày đâu Cho nên ở trong cái khóa học này nhất định chị sẽ phải dạy các bạn cái cách trình bày Làm sao cho nó khoa học nhất và làm sao cho à, gọi là người ta muốn đọc bài các bạn nhất Được không? Cứ trình bày là các bạn rất là hay mắc cái tội là vào bài là cứ gạch gạch xóa xóa rồi sao ạ viết dòng chẳng thẳng uh, gọi là cứ đây viết đến viết đến cái dòng này viết đến cái ô này xong rồi tí xíu nữa lại viết lùi vào đây xíu nó lại viết ra tận đây đó các bạn gọi là trình bày một cách không khoa học được không thế nhá đấy nhớ chị điều đó đấy là về việc làm bài tập đầy đủ cái thứ tư cái thứ tư mà chị phải nhắc này bởi vì chị đã gặp một cái trường hợp như vậy rồi có nghĩa là sao khi mà các bạn vào lớp học các bạn lại gọi là không có sự đoàn kết ấy nhá các bạn vào lớp học các bạn lại không có sự đoàn kết thế cho nên là sau khi mà chúng ta đã lập cái nhóm mess đúng không thì các bạn phải hỗ trợ nhau học tập hỗ trợ nhau học tập trên một cái tinh thần đó chính là xây dựng nhóm này được không cùng nhau tiến bộ lên này đừng để những cái đứa nào vào đây học cùng chị mà lại càng ngày càng xuống đi nhá chị không chấp nhận điều đó đâu sau những cái bài giảng thì chị nghĩ là chị giảng khá là kỹ cho các bạn đấy cho nên các bạn cần phải học và các bạn cần phải nắm được nhá thế cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ nhau học tập rồi đây chính là cái nội quy của lớp mình nhớ là vào học đúng giờ và đầy đủ nhá được không tuy là cái lớp học miễn phí thôi nhưng mà các bạn cũng cần phải có cái nền nếp được không các bạn cũng cần phải có một cái quy củ nào đó chứ không phải là à hôm nay em muốn học thì em học mai em không muốn học thì thôi được không? Đấy, chị sẽ làm tài liệu riêng cho các bạn chị sẽ tặng cho các bạn những cái bạn nào mà chăm chỉ vào học này ngày nào chị cũng thấy có bạn này trong cái ờ, trong những cái lần mà chị dạy thì bạn ấy hăng hái phát biểu này nhất định rồi chị sẽ có những cái phần tài liệu riêng gửi cho các bạn ấy thế cho nên là các em cũng cùng nhau đúng không giúp đỡ nhau học tập nhá cùng nhau gọi là uh, sao ạ năng nổ trong cái quá trình học tập này tích cực xây dựng bài cho chị này được không Đồng ý với chị không nào? Rồi ok, vậy thì bây giờ Bây giờ chị cần tìm một người làm lớp trưởng Được không ạ? À? Chị cần một bạn làm lớp trưởng của chị Bạn lớp trưởng này sẽ phụ trách nhập lập cho chị cái nhóm chat rồi sau khi mà uh, có những cái lịch học ấy thì sẽ thông báo với các bạn lớp mình cho chị và khi mà thấy chị phát trực tiếp ấy thì các bạn sẽ cùng uh, sẽ giúp chị cái bạn lớp trưởng ấy sẽ giúp chị là gửi cái link phần phát trực tiếp của chị vào trong nhóm của lớp mình vậy thì không biết là uh, những bạn ở đây đang xem chị phát trực tiếp đây này những bạn nào muốn à, có bạn nào muốn làm lớp trưởng không ạ chúng ta sẽ học từ khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng em nhé được không? Chúng ta sẽ học từ khoảng 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Nào, các em ơi, không biết là có bạn nào muốn làm lớp trưởng của chị không ạ? <laughs> có bạn nào muốn làm lớp trưởng của lớp mình không? Chị rất cần một cái tinh thần hăng hái Đấy, một bạn có trách nhiệm để giúp chị cùng chị Gọi là cùng chị đi, hai chị em mình cùng nhau À, hai chị em mình sẽ cùng nhau để phụ trách cái lớp mình nhá À chị thấy rồi này, chị chị bắt đầu thấy các bạn nào muốn làm lớp trưởng rồi này Thế thì chị sẽ cho một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó nhá được không hai bạn này thì sẽ cùng chủ động gọi là uh, cùng giúp chị đấy cùng giúp chị là uh, phụ trách cái nhóm lớp của mình này có gì thì sẽ trao đổi riêng với chị này được không hai bạn này thì sẽ trao đổi riêng với chị ôi nhiều quá trời luôn đấy <laughs> nhiều quá trời luôn này uhm, rất là rất là vui chị vui lắm ấy vì các bạn à, vì các bạn đã hăng hái rồi bạn lớp trưởng thì chị sẽ xin phép nhá chị sẽ xin phép lớp mình là là sao ạ? Chị thấy một bạn, chị thấy một bạn là giơ tay đầu tiên. Một bạn giơ tay đầu tiên để muốn làm lớp trưởng của chị này. À bạn Hoàng Phương Nhi được không ạ? Bạn Hoàng Phương Nhi. Nhá. À, bạn này sẽ giúp chị Phương Nhi ơi em sẽ giúp chị là uh, lập cho chị một cái nhóm chat để cho lớp mình nhá để cho lớp mình vào được không ạ rồi, chị biết rằng là các bạn rất là mong muốn đồng hành cùng chị Cũng rất là mong muốn có thể giúp đỡ bạn bè của mình Tuy nhiên là uh, lớp trưởng hay lớp phó hay là các bạn bình thường thì chúng ta đều như vậy thôi Chúng ta đều như nhau thôi mà chỉ, Chẳng qua là lớp trưởng và lớp phó thì các bạn sẽ phải gánh nặng nhiều trọng trách hơn một xíu đó là phải nhắc nhở các bạn học này rồi sau à, rồi có những cái chuyện gì chị cần gấp là chị lại phải gọi các bạn này thế cho nên là um, các bạn không cần phải băn khoăn không cần phải quá lo lắng nhiều về cái việc là chị chọn lớp trưởng lớp phó nhá ai chị cũng coi là như nhau thôi ai cũng là học sinh của chị và chị đều yêu quý các bạn như vậy các bạn có đồng ý với chị không ạ? Thế nên là ngày hôm nay những bạn nào mà không được chị chọn làm lớp trưởng này, không được chị chọn làm lớp phó thì các em cũng đừng có buồn nhá. Được không? Đừng có buồn nhá, bởi vì vị trí thì cũng chỉ có một mà thôi. Mà ở đây thì có rất là nhiều bạn học sinh cũng yêu quý chị và muốn giúp đỡ chị. Thế cho nên là uh, các bạn hãy hết sức thông cảm cho chị về cái quyết định và về cái lựa chọn của chị các em nhá. Rồi ok, vậy thì còn một bạn lớp phó này. Còn bạn lớp phó nhá, chị sẽ xem nào. Rồi để chị xem một bạn lớp phó cho lớp mình nha. À, chị thấy bạn Ngọc Linh rồi ok bạn Ngọc Linh nhá <laughs> Ôi nhiều bạn quá Trời ơi Rồi chị sẽ chọn bạn Ngọc Linh được không ạ à? Các bạn có đồng ý không Các bạn có đồng ý với chị không nào <laughs> nhiều bạn quá chị cũng rất là áy náy khi mà không thể nào mà chọn được hết các em ấy các em cũng thông cảm với chị được chưa rồi vậy thì thế này nhá à, vị trí lớp trưởng của lớp mình sẽ do bạn hoàng phương nhi phụ trách được không ạ sau phần phát trực tiếp này thì Phương Nhi liên lạc với chị nhé em nhắn tin cho chị qua Facebook của chị được không ạ? Rồi, đến bạn lớp phó sẽ là bạn Ngọc Linh <laughs> Chị cảm ơn, chị cảm ơn Lê Yến Nhi, chị cảm ơn em rất là nhiều Cảm ơn các bạn nhé bạn lớp phó sẽ là bạn Ngọc Linh Hai bạn này sẽ phụ trách nhóm lớp cho chị Được không ạ? Có những cái chuyện gì gấp mà chị cần thông báo với lớp mình ấy Hay là có những cái tài liệu nào mà chị muốn gửi đến các bạn lớp mình Thì chị sẽ thông qua hai bạn này Để các bạn sẽ trao đổi lại cho lớp chúng ta Được không ạ? Được không nào? Nhá Rồi hình như là chị nhớ là cái nhóm messenger ấy của chúng mình là chỉ giới hạn 100 bạn thôi đúng không? Cái nhóm mét của chúng mình chỉ giới hạn 100 bạn thôi đúng không các em? Chị cũng không rõ cái vấn đề này cho nên chị muốn hỏi lại ấy Không biết là nó có thật không nhở Nếu mà nếu mà cái nhóm mét của chúng mình mà uh, gọi là giới hạn người quá Thì chúng mình có thể chuyển sang Zalo Các em không biết là ở đây thì các em có dùng Zalo hết không nhở chị nghĩ là chị nghĩ là chúng mình vẫn nên sử dụng cái nhóm mess bởi vì sao ạ bởi vì nó tiện và các bạn cũng đang sử dụng đang sử dụng facebook à thế chị giới hạn nhá chị giới hạn đúng không Ờ, bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã đến đây sớm mà Các bạn đã ở đây với chị rất là sớm Cho nên chị sẽ giới hạn nhé Cái nhóm Messenger của chúng mình thì chị sẽ giới hạn khoảng bao nhiêu bạn ạ? Ờ, mươi bạn được không? Hay là tám mươi bạn nhỉ? 60 bạn được không? Hay là 80 bạn đây? Kem cho chị một con số đi Mấy đứa cho chị một con số đi để chị xem là Cái nhóm lớp mình thì chỉ ở giới hạn trong bao nhiêu bạn nào các bạn các bạn ơi không biết là bao nhiêu bạn đây nhở uhm. <laughs> ngay lập tức thì là uh, bạn uh, phương nhi phương nhi và ngọc linh liên hệ với chị nhá được không hay em liên hệ với chị nhá rồi các bạn ơi các bạn có thể cho chị một con số không các em có thể cho chị một con số để chị xem là cái nhóm lớp của chúng ta sẽ giới hạn trong bao nhiêu bạn không để cho hai bạn lớp trưởng và lớp phó ấy, cũng đồng thời là nhóm trưởng và nhóm phó của lớp chúng ta sẽ có thể nắm được và chỉ duyệt ngân lý bạn vào thôi để đạt cái chất lượng đúng không để lớp chúng ta có một cái chất lượng tốt nhất đấy khi mà các bạn hỏi bài thì chị cũng sẽ dễ dàng hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn được không <laughs> vẫn chưa thấy ai comment một cái số đúng không thế thì để chị chốt nhá nếu không có bạn nào comment một cái số nào đó gợi ý cho chị thì chị sẽ chốt được không? Để chị chốt cho các bạn nhá Vậy thì chị sẽ chốt cái nhóm lớp của chúng ta uh, Gọi là bởi vì đây là một cái lớp miễn phí mà cũng khá là nhiều bạn muốn học ấy Cho nên là chị sẽ cho 80 bạn có cơ hội nhá 80 bạn đầu tiên được không ạ? Đấy Chị muốn cho các bạn cơ hội lắm bởi vì Bởi vì sao ạ? kiến thức thì là vô tận mà và chị cũng muốn lan tỏa cái kiến thức của mình ấy chị không giữ đâu chị không giữ đâu mà chị muốn là bạn nào cũng cần phải biết được không ạ bạn nào cũng cần phải biết bởi vì chúng ta mục tiêu của chúng ta là gì ạ học văn không chỉ là để thi mà học văn còn để làm gì mà còn để làm người học cách đối nhân xử thế học cách đối đại với tất cả mọi người xung quanh thế nên là chúng ta hãy cứ cho đi đi chị nghĩ rồi chúng ta hãy cứ cho đi đi cho đi là còn mãi mà thế nên là nếu mà chúng ta không thể nào mà uh, để cái nhóm chat 100 bạn giới hạn kiểu là ờ, uh, phone như thế đúng không thì chúng ta hãy cứ để 80 bạn nhá hãy cứ để 80 bạn còn những cái bạn vào sau thì chị sẽ có cái biện pháp có cái phương pháp để hỗ trợ các bạn sau được không? Còn bây giờ thì các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat và sẽ có 80 bạn đầu tiên được vào cái nhóm chat hỗ trợ ấy. Được không ạ? Nhóm chat Nhóm chat hỗ trợ Rồi, ok nhá Thế là chúng ta đã thống nhất được là chúng ta sẽ có nhóm ở trên Facebook Có nhóm ở trên Messenger gồm 80 bạn học sinh đầu tiên trong cái uh, cái group là 2K9 thực chiến ngữ văn 8 với chị. Các bạn còn nhớ tên chị không? Các bạn còn nhớ tên chị không nhở? Không biết là ở đây còn bạn nào nhớ tên chị ngay từ đầu chị đã giới thiệu ôm nào Comment cho chị biết nhá Comment cho chị biết nhá <laughs> Được không nào? Rồi ok Các bạn ơi Các bạn còn nhớ không nhở? <laughs> à, học ngày mấy với ngày mấy vậy ạ? À? Em vào trễ 10 phút, chúng mình như chị đã nói đấy, chúng mình sẽ học vào 21 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần em nhé. Và lớp học của chúng mình thì sẽ bắt đầu từ ngày bao nhiêu ạ? Như chị đã nói, sẽ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022. Nhá. Được không ạ? Các bạn nhớ chị điều đó để sau này khi mà uh, có những cái buổi học thì các bạn nhất định phải vào học đúng giờ chị và những cái bạn nào mà vào học thôi mà không điểm danh ấy Thì chắc chắn là sẽ không có tài liệu đâu Bởi vì chị sẽ dựa vào những cái phần comment của các bạn để chị biết là À, ngày hôm nay có bạn này đã vào học này Ngày hôm nay đã có bạn kia vào học này Để chị sẽ gửi những cái phần tài liệu Học tập cho các bạn để các bạn có thể ôn luyện tại nhà Các nhá Đồng ý với chị không? Được chưa nào? Đó <laughs> Nhá Ừ rồi Ok, thế là xong nhá Thế là xong cái phần nhóm lớp của chúng mình này Vậy thì bây giờ sẽ là cái phần sẽ là cái phần mà các bạn sẽ hỏi chị. Không biết là các bạn vào trong cái nhóm lớp này, các bạn vào trong cái khóa học này thì các bạn có mong muốn là sẽ đạt từ điểm mấy lên điểm mấy ạ? Nào, các bạn sẽ chia sẻ với chị một xíu nhá. Giờ sẽ là cái giờ mà chị em mình sẽ cùng nhau chia sẻ. Được không nào? chị em mình sẽ cùng nhau chia sẻ một xíu là cái mục tiêu của các bạn khi mà các bạn tham gia cái khóa học này cùng chị các bạn sẽ mong muốn là cái điểm số của mình đạt từ điểm mấy lên điểm mấy các em có thể nói vào đây cho chị không các bạn sẽ có thể comment vào đây để chị biết nhá ôi hiện tại thì chị không thể nào mà đọc được comment của các bạn đấy chị không biết tại sao luôn chị không biết tại sao mà chị không thể nào mà đọc được comment của các bạn à rồi từ 6 lên 8 9 điểm à từ 7 lên 9 từ 8 lên 9,5 Ôi các bạn ơi các bạn đặt cái mục à, các bạn đặt cái mục tiêu cho mình ấy khá là cao và chị tin chị tin chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi các bạn nỗ lực các bạn cố gắng thôi là nhất định các bạn sẽ làm được nhá đấy rất là nhiều bạn đặt mục tiêu 9 điểm này 8 điểm này và yên tâm nhá khi mà chúng ta học cùng chị ấy chị luôn đặt ra một cái mục tiêu là các bạn học sinh trong cái khóa học này sẽ phải đạt từ 8 cộng trở lên. Được không ạ? Đạt điểm số là gì ạ? Từ 8 cộng, được không ạ? Trở lên. Nhá. Vậy thì để đạt được cái điểm số này thì các bạn cần phải cùng chị cố gắng. Một mình chị cố gắng thì chắc chắn là không đủ rồi. Bởi vì sao ạ? Chị cũng chỉ là người truyền đạt lại kiến thức cho các bạn thôi còn các bạn có lĩnh hội được hay không các bạn có chăm chỉ các bạn luyện tập hay không thì là do các bạn thế cho nên là hai chị em chúng mình được không ạ chị em chúng mình cùng nhau cố gắng cùng nhau nỗ lực nhá có cái gì không hiểu hay là có những băn khoăn có những cái thắc mắc gì thì các bạn đừng đừng giấu các bạn đừng ngần ngại hỏi chị được không ạ hãy cứ nhắn tin cho chị để xem là à chị ơi ngày hôm nay thì em có cái bài tập này em không thể giải quyết được thì chị có thể định hướng cho em được hay không đấy học là như vậy như thế nhá các bạn cứ hay hỏi vào các bạn cứ phải hỏi thì các bạn mới ra được vấn đề được không ạ được không đấy chị thấy là khá là nhiều bạn rất là nhiều bạn đặt mục tiêu từ 8 điểm trở lên này Có những bạn thì đặt mục tiêu là 9,5 đấy Đó, cao quá trời luôn chị sẽ chúc các bạn nhá chị chúc các bạn là sẽ đạt được cái điểm số như thế khi mà khi mà chúng mình học cùng nhau đồng ý không nào đấy chị rất là mong các bạn sẽ đạt cái điểm số như vậy khi mà các bạn học cùng chị rồi ok chị sẽ nói lại cho các bạn để các bạn vào sau các bạn hiểu hơn này cái hình thức học của chúng mình cái hình thức học của chúng mình sẽ như hôm nay thôi chị sẽ phát trực tiếp trên facebook được không ạ và các bạn sẽ vào đây học cùng chị điểm danh như thế nào ạ các bạn sẽ comment họ tên các bạn vào cho chị ví dụ như Ngọc Linh thì là sẽ là Ngọc Linh điểm danh ạ hay là sao ạ hay là sao Phương Nhi điểm danh ạ đấy là cái cách mà các bạn điểm danh và sau khi mà kết thúc cái phần phát trực tiếp của chị ấy sau khi mà đã kết thúc buổi học chị sẽ xem là ngày hôm nay có những bạn nào đã vào đây học với chị và chị sẽ gửi trực tiếp tài liệu cho các bạn ấy chứ chị không đăng công khai đâu nhá cái tài liệu này chị sẽ không đăng công khai các bạn nhớ kỹ cho chị điều đó Nhất định rồi chị sẽ không đăng công khai bởi vì sao ạ? Các bạn đã bỏ thời gian ra các bạn vào học cùng chị thì các bạn sẽ phải nhận được những cái tài liệu chất lượng nhất còn những cái bạn mà không học ấy chỉ cứ đăng công khai tài liệu lên thì các bạn chỉ việc lên các bạn lấy thôi đúng không các bạn cũng không vào học các bạn cũng không nghe chị giảng đó thì họ gọi là khá là bất công ấy không công bằng gọi là không công bằng với những bạn đã vào học cùng chị thế cho nên là cái tài liệu này của chị chị sẽ không đăng công khai các em nhá chị sẽ chỉ gửi cho những bạn mà có mặt trong buổi học ngày hôm ấy thôi các em có đồng ý không thế cho nên là các bạn cần phải sắp xếp chị đã thông báo sẵn cái thời khóa biểu của chúng mình rồi đấy là vào thứ ba và thứ năm hàng tuần các bạn cần phải sắp xếp cái công việc của mình này đấy để có thể vào đây học cùng chị vào 21 giờ hai cái buổi tối hôm ấy kèm nhá được không đó ôi chị lại không đọc được comment của các bạn rồi rồi các bạn có thắc mắc gì không đúng rồi học từ ngày 5 tháng 6 em nhé học từ ngày 5 tháng 6 Ôi có cả bạn uh, muốn lên 10 điểm đây này Muốn lên 10 điểm môn văn đây này Chị phải nói thật nhá Từ ngày mà chị đi học ấy Từ cái hồi mà chị đi học ấy Chị chưa một lần <laughs> nào chị được điểm 10 đâu có À có duy nhất một lần chị được điểm 10 Đó là chị là chị đọc thuộc chị đọc thuộc một cái bài thơ rồi sau đó chị đứng chị ờ, chị đứng tự nhiên chị phân tích được cái bài thơ ấy thế là cô giáo cho 10. Còn chứ thực ra là trong cái quá trình mà chị học văn chị không được 10 đâu. Chị không được cái điểm tối đa đâu đấy bởi vì sao ạ môn văn thì là một cái môn gọi là nó không có một cái cái đáp án có cái đáp án chính xác nhưng mà tùy theo giọng văn của người chấm ấy tùy theo từng thầy cô mà chúng ta sẽ có được đúng không ạ chúng ta sẽ có được những cái điểm số khác nhau chúng ta có thể bị chênh lệch nhau khoảng 0,5 điểm cho đến một điểm là điều rất là bình thường thế cho nên là văn rất ít khi nhá chị nói là rất ít khi chứ không phải là không có rất ít khi chúng ta được điểm tối đa trừ khi là trắc nghiệm được không trừ khi là trắc nghiệm đấy thế cho nên là muốn được điểm cao thì các bạn phải học muốn được điểm cao thì các bạn phải luyện thật kỹ thật nhiều thì chúng ta mới có thể được điểm cao được À, mỗi buổi dài bao lâu? Ờ, như chị đã nói với các bạn rồi đấy Khi mà chúng ta bắt đầu vừa học tác phẩm ấy Mỗi buổi chúng ta sẽ kéo dài từ khoảng một tiếng rưỡi Cho đến 2 tiếng nhớ nhanh thì sẽ là là một tiếng rưỡi Thường thường là chị sẽ dạy trong khoảng một tiếng rưỡi cho các bạn Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn có đồng ý với chị không? Đấy, mỗi buổi thì chúng ta sẽ học trong khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng tùy theo từng bài, tùy theo từng bài nhá. Được không ạ? Rồi, các bạn có đặt ra những cái câu hỏi gì đó chị nữa không? Các em có đặt ra những cái câu hỏi đó chị nữa không? Đấy, như là phần nội quy này thì chị đã nói rồi đấy. Các bạn phải nắm kỹ nhá. Các bạn phải nắm kỹ được không? Đặc biệt nhá, đặc biệt một cái điều lưu ý nữa mà chị muốn nói với các bạn là các bạn không được phép các bạn không được phép nói tục chửi bậy trong cái quá trình mà học cùng chị cũng như là trong cái quá trình mà giao tiếp với mọi người ở trong nhóm học này năm chị phải nói cái điều này cho các bạn bởi vì sao chị thấy các bạn các bạn học sinh bây giờ các bạn khá là hay nói tục ấy tuyệt đối không nói tục chửi bậy nhá dùng những cái lời khiếm nhã được không ạ đã là học sinh của chị Lan Anh thì đừng có cái chuyện là sao ạ các bạn nói tục chửi bậy các bạn dùng những cái từ khiếm nhã ở trên mạng xã hội rồi rồi giao tiếp với các bạn cùng trang lứa được không ạ bởi vì chúng ta không phải là các bạn cùng trường các chúng ta cũng không phải là các bạn đã gần gũi với nhau chơi thân với nhau từ bé mà chúng ta đến từ mọi miền của tổ quốc mà Thế cho nên là chúng ta cần phải giao tiếp văn minh nhất, giao tiếp lịch sự nhất. Nhá. Chứ đừng <laughs> đừng nói tục chửi bậy, chị rất là phản cảm ấy, chị chị chị không thích những bạn nào học sinh mà lại uh, lên trên nhóm của lớp mình ấy mà lại nói liên thuyên đâu. Đồng ý với chị không? Các em có đồng ý với chị về cái phần này không? Các bạn có đồng ý không? Đồng ý thì thì bảo là em đồng ý nhá. Để chị xem là có bạn nào phản đối không nào? Có bạn nào phản đối cái vấn đề này không? <laughs> các em có ai phản đối không phản đối cái điều kiện đấy của chị không ừ đúng rồi nói tục là chị sẽ kích luôn nhá thế à thứ ba thứ ba <laughs> em bị trùng lịch học à đây rồi ok à, mình học những cái nội dung theo sách giáo khoa à thì đây đây chị sẽ quay lại cái phần uh, cái phần lộ trình lúc nãy nhá đây các bạn nhìn vào đây cho chị này chúng ta chủ yếu sẽ học về những cái tác phẩm trong chương trình trong chương trình ngữ văn 8 kỳ 1 đó là sao ạ văn bản tôi đi học văn bản trong lòng mẹ tức nước vỡ bờ lão hạc rồi sau đó chị sẽ chữa đề về hình tượng người nông dân Việt Nam trước cách mạng nó liên quan đến hai cái tác phẩm này này mà sau này các bạn thi rất là nhiều hai cái tác phẩm này hầu như nhá chị nghĩ là hầu như trong một cái lần kiểm tra hoặc là trong cái bài kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ các bạn sẽ phải vào hai cái tác phẩm này đây là hai cái tác phẩm trọng tâm đấy rồi sau đó sẽ có văn bản cô bé bán diêm này chiếc lá cuối cùng này rồi cuối cùng là ông đồ được không ạ trong cái buổi này trong những cái các buổi này chị sẽ đan xen những cái buổi chữa bài nhá. Sau mỗi cái phần học là các bạn sẽ có bài tập về nhà và chị sẽ tạo cho chúng ta một cái lớp học chung uh, qua Meet hoặc là qua Zoom để chị trình chiếu những cái bài làm của các bạn đấy. Chị sẽ rút kinh nghiệm và chị sẽ sửa lỗi cho các bạn để các bạn biết các bạn đang sai ở đâu và các bạn đang ở cái phần diễn đàn của các bạn đang thiếu sót ở chỗ nào. Phần diễn đàn của các bạn đã ổn chưa? Được không ạ? Bố cục của các bạn đi đã đúng chưa? Cái hướng đi, cái định hướng của các bạn đã ok chưa? Các bạn có đồng ý không? Đấy, chị đã nói ngay từ đầu rồi đấy những bạn vào sau thì chú ý nhá chị đã nói lại lần thứ hai rồi được không các em vào sau thì các bạn sẽ chú ý hơn cho chị À, mình không học tạo lập văn bản à Có nghĩa là sao? Cái trong cái nhóm lớp này ấy Chúng ta sẽ chỉ đi tập trung vào những tác phẩm được không? Còn về phần tập làm văn này, phần tiếng Việt này thì sau này các bạn sẽ được học nhá. Sau này thì các bạn sẽ học sau. Còn trước bắt được không ạ? Chị nói là trước mắt trong hai cái tháng là tháng 6 và tháng 7 thì chúng ta sẽ đi học về những tác phẩm, được không ạ? Kiến thức nền liên quan đến những cái tác phẩm văn học. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, không biết là các bạn có nghe rõ chị nói và có nhìn rõ chị uh, viết không? Các bạn có nghe rõ chị nói và nhìn rõ chị viết không? Đấy nhá. Ok, Yến Nguyễn vâng ạ, à, ok nhá. <laughs> các bạn hưởng ứng nhiệt tình mà chị vui lắm ấy khi mà thấy các bạn hưởng ứng nhiệt tình là chị rất là vui và rất là hy vọng là sẽ đến cái ngày sẽ đến cái ngày mà chúng mình sẽ bắt đầu học những cái văn bản đầu tiên để xem là <laughs> chị em mình sẽ sẽ cùng nhau đi như thế nào lớp 8 chủ yếu là văn nghị luận à, có nghĩa là như thế này nhá lớp 8 thì chúng ta sẽ học văn thuyết minh đúng không văn thuyết minh nhá thì uh, cả thuyết minh cả nghị luận như mà hướng đến cái đích hướng đến của chúng mình là các bạn sẽ phải theo đuổi cái dạng văn là dạng văn phân tích hay còn gọi là nghị luận văn học để làm gì ạ? À? Để sau này nó sẽ là cái tiền đề cho các bạn khi lên lớp 9 các bạn không phải bỡ ngỡ khi mà bước vào phân tích một tác phẩm văn học. Chị sẽ hướng các bạn, chị sẽ dạy các bạn cách để các bạn phân tích một tác phẩm như thế nào. Được không? Nhá. Nhớ chị này, trong khóa học này chị sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đi phân tích tác phẩm. Đấy, được không? Các em đồng ý không? Còn những cái phần mà về tập làm văn về uh, tiếng Việt thì các bạn học trên lớp, thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn. Nhá. Thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn, được chưa nào? Các em có đồng ý với chị thế không? <laughs> rồi ok chị đã nói rồi mà <laughs> yến nhi chị đã nói rồi mà chúng ta cứ trao đi đi được không ạ chúng ta cứ trao đi đi rồi uh, sẽ có ngày chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những thành quả đó là cái kết quả học tập tốt của các bạn này sẽ khiến chị rất là vui các bạn cứ được điểm cao là chị sẽ vui rồi nhá trao đi là còn mãi các bạn hãy nhớ chị điều đó bởi bởi thế cho nên chị mới bảo là các bạn học văn không chỉ là các bạn để thi để được điểm cao để để được cái uh, giấy khen nọ giấy khen kia mà học văn còn là học cách làm người học cách đối nhân xử thế nhá khi mà đi sâu vào những cái tác phẩm văn học thì chúng ta thấy được nhìn rất là nhiều những cái triết lý nhân sinh ấy mà các nhà văn nhà thơ muốn gửi gắm cho mình ấy và chúng ta khi mà chúng ta đi tìm hiểu sâu thì chúng ta thấy văn học nó hay lắm thế cho nên là chị luôn muốn chị luôn muốn gửi gắm chị luôn muốn đưa tất cả những cái gì mà chị có thể hiểu chị có thể biết để truyền đạt lại cho các bạn chị không giấu tất chị không giấu cái gì đâu chị biết là chị sẽ nói cho các em chị biết là chị sẽ truyền đạt cho các em hết sức có thể để các em có thể làm sao ạ đạt kết quả cao nhất nhá các bạn sẽ học cái môn văn này một cách tốt nhất đồng ý với chị không <laughs> Đúng rồi, ở trong cái khóa học này thì chúng mình chỉ học văn bản thôi nhá. Chỉ học văn bản văn học và chị sẽ học à, chị sẽ dạy các bạn cái cách mà các bạn đi phân tích. Nhá, chị sẽ dạy các bạn đi phân tích văn bản. Còn về phần tiếng Việt và về phần tập làm văn thì chị nghĩ là ở trên lớp ấy các thầy cô sẽ dạy các bạn khá là kỹ rồi. Và khi mà chị tổng kết cái khóa học này thì chị sẽ uh, nếu mà các bạn vẫn còn băn khoăn trong cái phần tiếng Việt này, phần tập làm văn này thì chị sẽ bổ sung thêm một hai buổi nữa để dạy các bạn để hướng dẫn các bạn. Các bạn có đồng ý với chị thế không? Nhá Ok, thế còn bây giờ là uh, cái thời gian mà chị đã khai giảng cái lớp mình xong rồi đấy uh, Không biết là ở đây thì uh, Phương Nhi và Ngọc Linh còn ở trong này xem chị nói không nhỉ? Phương Nhi ơi, Ngọc Linh ơi, hai em còn ở trong này không? Hai em còn ở trong đây không? Nếu mà hai bạn còn ở trong đây thì các bạn có thể lên tiếng với chị nhá các bạn có thể comment vào đây chị nhé để ngay lập tức chị muốn là các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat cho lớp mình được không ạ các bạn sẽ lập cho chị một cái nhóm chat cho lớp mình và chúng ta sẽ cùng nhau vào đấy trao đổi chị em mình sẽ có thể vào đấy trò chuyện này sẽ có thể vào đấy tâm sự và trao đổi với nhau về kiến thức ở môn văn các nhá được không nào ừ ok chị hiện tại thì chị đang không thấy hai bạn ấy comment này ok không sao đâu nhá sau cái buổi phát trực tiếp này thì chị sẽ cùng hai bạn sẽ lập ra một cái nhóm chat cho lớp mình để các bạn cùng vào đấy được không còn bây giờ thì không biết là các bạn còn có ở ờ, những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị không ạ các bạn còn những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị không chị vẫn ở đây chị vẫn ở đây và chị chờ những cái câu hỏi của các bạn để chị có thể giải đáp đấy <laughs> nhá chị không hiểu là tại sao hiện tại và cũng uh, mấy cái ngày gần đây là chị không thể nào mà chị đọc được những cái comment của các bạn khi mà chị đang phát trực tiếp ấy chị thường phải lấy một cái máy điện thoại khác để chị đọc nhưng mà nó vẫn không đầy đủ những cái comment của các bạn chị không hiểu là sao luôn ui thế à thế thì chắc là chị lại nhầm rồi đấy ngày 5 tháng 6 là ngày chủ nhật à trời ơi chị lại tính nhầm lịch à Thế thì các bạn sửa lại cho chị nhé Các bạn sửa lại cho chị một chút xíu này Ngày 5 tháng 6 là vào ngày Chủ nhật Vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu học vào ngày 7 được không ạ? Ngày 7 tháng 6 là vào thứ ba Chị xin lỗi các bạn nhé Đấy do chị tính nhầm lịch cho nên chị đã thông báo với các bạn là ngày 5 tháng 6 chúng mình sẽ học Vậy thì các bạn sửa một xíu cho chị thôi Để ơ chị bởi vì trước khi mà chúng ta học chị sẽ đăng một cái bài Chị sẽ bảo các bạn là à buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học đầu tiên chẳng hạn được không? Thì đấy, chị sẽ đăng trước cho các bạn để thông báo cho các bạn là chúng ta chuẩn bị phải học rồi đấy. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho chị nhá. Giúp chị này, các bạn sẽ giúp chị chuẩn bị cho chị cuốn sách giáo khoa. Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập 1. Ngữ văn 8 tập 1. Rồi, tiếp đến này, một cuốn vở ghi. Một cuốn vở ghi chép nhá một cuốn vở ghi chép được chưa ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta học các bạn đừng để điện thoại ở trước mặt rồi chỉ nghe thôi. Nghe thôi thì chúng ta chắc chắn không thể nhớ được đâu. Mà các bạn cần phải ghi chép. Kể cả các bạn ghi chép ngắn gọn đi chăng nữa cũng là ghi chép và ít ra là nó đã khắc sâu vào đầu của chúng ta một cái ấn tượng nào đó về cái tác phẩm ấy rồi được không nào? Nếu mà chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không ghi lại thì các bạn sẽ không nắm được bài đâu. Thế cho nên là hãy chuẩn bị cho chị một cái cuốn vở ghi chép nhé. Và khi mà chúng ta học chắc chắn rồi không thể nào mà thiếu cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn được. Nếu mà các bạn không có sách giáo khoa ấy, thì các bạn sẽ không biết là cái cái tác phẩm ấy các bạn không biết là cái đoạn trích ấy nó uh, sẽ nêu ra cái nội dung gì, đâu là nội dung chính của văn bản này văn bản ấy có những cái nhân vật nào này có những cái tình tiết có những cái sự việc gì xảy ra này các bạn sẽ không thể biết đâu và trước khi mà các bạn vào học ấy các bạn sẽ đọc trước cho chị nhá giúp chị đọc trước cái văn bản ấy để chúng ta hiểu hơn các bạn bước đầu các bạn hình dung ra được là cái văn bản ấy nó đang nói về cái gì và có những cái nhân vật ra sao rồi đồng ý với chị không được không nhá à, cho em vào group với xíu nữa nhá xíu nữa thì chị sẽ lập được không các em? Xíu nữa thì chị sẽ lập group nhá. Rồi, ok. Vậy thì à, ngày hôm nay thì chị đã cùng các bạn đấy, chị cũng đã cùng các bạn là khai giảng xong cái lớp cái lớp gì ạ? Lớp học văn miễn phí dành cho các bạn 2K9 ôn văn lớp 8 Và chị rất là hy vọng và chị rất là mong mỏi Tất cả những cái bạn học sinh ngày hôm nay cùng chị học ở đây Cũng như là các bạn uh, vào sau Các em sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng để đạt cái điểm số cao nhất Khi mà chúng ta học cùng chị nhá được không? Các em có đồng ý với chị như thế không? Các bạn hãy để lại đây một cái lời quyết tâm chị nào các em sẽ để lại đây một cái lời quyết tâm là em quyết tâm để chị biết được là à tất cả lớp chúng mình đã cùng nhau quyết tâm cùng nhau nỗ lực thì chắc chắn rồi chị sẽ chị và các bạn sẽ cùng nhau chiến đấu được không ạ nhá cùng nhau vượt biển để chinh phục được cái đại dương văn học đó vậy thì các bạn hãy comment xuống đây cho chị một cái lời quyết tâm được không để cho nó có khí thế được không À, khóa học có 10 buổi ạ? À? Không, khóa học sẽ là 16 buổi nhá, 16 buổi. Những cái buổi mà chị không có trong lộ trình này này là, là những cái buổi mà các bạn sẽ thực chiến đề. Ờ, chưa được phát sách à? Ơ, ờ, các bạn ơi, hiện tại thì các bạn đi học là các bạn vẫn được nhà trường phát sách à? Chứ không phải là các bạn tự mua à? Chị đang nghĩ là các bạn sẽ phải tự mua sách ấy. <laughs> chị sẽ nghĩ là các bạn ờ, phải tự mua. Cho nên chị mới bảo là các bạn chuẩn bị cho chị một cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn 8. Đó, rồi, chị thấy được Nguyễn Hân quyết tâm rồi này, chị thấy được Nguyễn Phạm quyết tâm rồi này. Cố lên, cố lên các em ơi. Cố lên nhá, tất cả chúng mình cùng phải cố gắng. Cố gắng thật nhiều, thật nhiều thì thành quả của chúng ta sẽ đến thôi. Được không? Lúc ấy lại mấy đứa cùng mà nhắn tin khoe chị là chị ơi em được 8 môn văn rồi, chị ơi em được 8 năm, chị ơi em được 9. Cái cảm giác lúc đó vui sướng biết bao. Học sinh của mình được những cái điểm số khá là cao như vậy ấy các bạn cũng vui mà chị cũng vui đấy chị vui một thì các bạn phải vui 10 bởi vì mình đã nỗ lực rồi mà đúng không đúng không nhỉ đó, rồi ok, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã cùng cùng vào đây để xem chị uh, phổ biến cái nội quy của lớp chúng mình. Đó, à chị thấy cả Thanh Hoa quyết tâm rồi này, cảm ơn em nhá. Ừm, cố lên các em ơi, cố lên các bạn. Rồi, ngày hôm nay thì chị cảm thấy khá là vui vì lớp chúng mình cũng vào đây khá là nhiều. Các bạn cũng tương tác nhiệt tình với chị, dành cho chị những cái lời khen, lời động viên để chị có nhiều hơn cái năng lượng để truyền tải đến các bạn những cái kiến thức sâu rộng liên quan đến môn văn lớp 8 thì uh, chị không biết nói cái lời gì ngoài cái lời cảm ơn các bạn chị cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đấy cảm ơn các em nhá vì đã tiếp thêm cho chị những cái động lực để chị có cho mình một cái động lực đấy nhiều hơn mỗi ngày để chị có thể là sao ạ soạn bài cho các bạn này dành thật nhiều thật nhiều cái tâm huyết vào những cái bài giảng cho các bạn sau này cảm ơn các em nhá còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ cùng các bạn đi vào trong nhóm chat của lớp chúng ta để chúng ta cùng nhau bàn bạc, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về bản thân mình. Được không? Chị sẽ xin phép là tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong ngày 7 tháng 6. Được không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong ngày 7 tháng 6 để chúng mình cùng nhau bắt đầu một cái hành trình chinh phục môn văn lớp 8 với bài đầu tiên đó chính là văn bản tôi đi học. Các em có đồng ý với chị như vậy không ạ? Các em có đồng ý với chị như vậy không? nhớ đấy. Thế thì uh, rất là hy vọng uh, các bạn sẽ có thể là rủ thêm bạn bè của mình vào trong nhóm này để học này. Để có thêm cho mình nhiều kiến thức hơn này nhá còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ xin phép, uh, phép là tạm dừng cái phần phát trực tiếp của chị tại đây nếu bạn nào có những cái câu hỏi nếu bạn nào có những cái băn khoăn có những cái thắc mắc gì liên quan đến môn ngữ văn cũng như là uh, vẫn còn bỡ ngỡ khi mà em chuẩn bị lên lớp 8 thì có thể nhắn tin cho chị nhá hoàn toàn có thể nhắn tin cho chị và uh, chị sẽ lập một cái nhóm chat cho các bạn để các bạn học được không nhở